là do chính bản thân của mình suy nghĩ quá nhiều và hy vọng quá nhiều không phải à, khi mà bạn cho đi thì bạn sẽ được nhận lại